em vô tình anh quá em ơi con tim đau lòng thương lắm em ơi tìm về lại một chút thương tìm về lại một chút ngây ngô đợi chờ ai ai đợi chờ ai bên kia sông buồn mây trắng hẹn về em có thương tôi mình thầy ngồi lại với nhau chuyện trò một chút mai khi dòng thời gian vô tình người mang lời đó anh chờ em chào tất cả mọi người nhá chào Kim khác nha Bún Ha này